Xin chào tất cả cô chú anh chị và gia đình Mai Rau An Hôm nay à, ngày 11 tháng 11 năm 2021 à, có một thông tin rất là vui đó là à, công ty bất động sản hành tinh AX lanet AX có chương trình là mua số à, à, để mà chúng cái giải thưởng NFT thì Hải sẽ chia sẻ để các cô chú anh chị à, nắm bắt cái thông tin rất tuyệt vời này về à, NFT thì à, trên thế giới ờ, trên cái hành tinh AX nó có khoảng đâu đó là 800 800 các cái ờ, di tích lịch sử hoặc, là những cái cái, cái điểm mà ờ, nó rất là nổi bật trên thế giới ví dụ là tháp Eiffel tháp nghiên ý hoặc là chùa vàng của của, của, của, Thái Lan rồi những địa di tích lịch sử những địa danh lịch sử à, thì sẽ có những cái được à, những cái địa điểm nó được mã hóa NFT và như vậy là chúng ta khi mua các cái gói 100 euro trở lên chúng ta sẽ tặng nếu 100 euro thì ta được tặng là 15 cái mục sổ số, ở đây thì Hải sẽ chia sẻ đầu tiên thì Hải chia sẻ cho các cô chú anh chị à, biết vào để biết chúng ta có được bao nhiêu tiền và chúng ta sẽ được mua vào các cái tối thứ năm hàng tuần vào 19 giờ à, 19 giờ ừ, đúng đúng 19 giờ vào thứ năm hàng tuần và hiện tại thì đang có chương trình mua cái vé số này thì Hải sẽ hướng dẫn các cô chú anh chị biết để khách vào mua thì trước tiên thì Hải cũng à, kính chúc cô chú anh chị một buổi tối thật nhiều năng lượng vui vẻ hạnh phúc thành công và đạt được nhiều cái bước tiến với Grow One chia sẻ lan tỏa cơ hội rất tuyệt vời từ Grow One thì à, cũng mong các cô chú anh chị à, tham gia à, và like cũng như là like rồi à, đăng ký kênh thì Hải sẽ có những cái chia sẻ à, tuyệt vời hơn khi có những thông tin mới của Rawan cũng như các đối tác mà Rawan liên kết trước tiên thì Hải sẽ sẽ vào đăng nhập chúng ta sẽ vào đăng nhập tên của tài khoản mình nhé Rồi, chúng ta sẽ vào <clears throat> cái à, ví tiền. À, làm chậm rãi lại. Chúng ta đăng nhập vào tài khoản của chúng ta và chúng ta vào ví tiền dòng thứ hai trên xuống cả nhà nhé. Rồi. Chúng ta sẽ vào ví tiền ở đây chúng ta vào à, cái mục thứ nhất đó là thăng bằng là hình à, bên bên trái có một hình cái máy nhà đấy chúng ta coi là chúng ta có bao nhiêu cái mục sổ số <coughs> với à, cứ mỗi mỗi mỗi gói là 100 euro chúng ta được làm được 15 cái mục sổ số ở đây thì người này mua từ khi mà đang gói của nó là gói 20.000 bit tức là 400 euro thì được 80 mục sổ số người ta biết được 81 tương đương người ta mua được 80 vé số rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại chúng ta vào bốn gạch bên tay phải trên cùng của điện thoại rồi chúng ta sẽ vào cái phần à, đầu tiên là trò chơi thứ hai là ví tiền dòng thứ ba từ trên xuống là thương trường dòng thứ tư là giọt giọt là nơi chúng ta đang mua bất động sản hàng tuần đấy và thứ à, tối thứ hai và tối thứ tư thứ hai là mua gói 50 euro và ở ờ, tối thứ tư là mua gói 5 euro và đến dòng thứ năm đó là ra fill tức là cái dòng mua vé số mà chúng ta hôm nay Hải đang đang giới thiệu các cô chú anh chị đấy ạ chúng ta sẽ ấn vào cái dòng ra ra fill chúng ấn vào đây hiện tại thì đang có bán nhé và chúng ta khi ấn vào đây thì nó sẽ chuyển sang giao diện này tức là họ đợt này đã mua lần thứ hai rồi à, tổng số lượng một lần bán là 100.000 vé vé số và chúng ta được mua tối đa là 100 vé ở đây hiện tại tồn kho ừ, đang có là tồn kho số lượng đang bán ngày hôm nay á nó bán trong vòng 24 tiếng đồng hồ bắt đầu lúc 19 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam nhé Đấy. thì uh, nó đang có 82.083 vé chưa được bán và chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ sẽ sẽ mua từ bắt đầu 19 giờ cho đến đúng 24 tiếng đồng hồ nó sẽ ngưng lại và đến 24 tiếng nó sẽ rút thăm trúng thưởng một lần trúng thưởng như vậy là một, một lần bán là 100 ngàn vé và chúng thường là 7 giải thưởng tuần trước thì có được 7 người trúng rồi và Việt Nam ta may mắn được hai người trúng thì cái NFT này rất là tuyệt vời ạ thầy Hải vừa nói đến là các cái địa danh lịch sử thì sẽ có khoảng 800 cái địa danh lịch sử hoặc là các cái cái uh, nơi du lịch mà nổi tiếng ví dụ là Hải vừa nhắc hồi nãy là tháp Eiffel hoặc là chùa vàng hoặc là cầu vàng của chùa vàng Thái Lan hoặc là cầu vàng của địa danh nổi tiếng là Bà Nà Hưu đúng không ạ hoặc là tháp nghiêng của Ý hoặc là đền Bhattatham của của của của Ấn Độ những điểm này sẽ là điểm NFT và được mã hóa NFT à, về mã mã hóa NFT thì chắc các cô chú đều biết rồi nó là là là những cái điểm mà mã hóa thì nó không thể thay thế ví dụ như là à, chúng ta có thể dùng 100 đô la để đổi một người bạn 100 đô la được nhưng đã mã hóa NFT thì nó là độc nhất Đấy, như vậy thì ở với hành tinh ít chúng ta sẽ sẽ có được cái 800 à, điểm như vậy và mỗi người được sở hữu may mắn được sở hữu NFT thì đó là cái giá trị rất tuyệt vời đặc biệt à, theo thông báo công ty thì đã sở hữu NFT thì chúng ta ừ, làm một mỗi một NFT là một cổ đông của công ty ví dụ nó có khoảng 3 triệu cái NFT ví dụ thế ạ à. ở đây không số lượng cung không biết bao nhiêu nhưng mà nếu mà chúng ta sở hữu mỗi NFT thì chúng ta sẽ được hưởng cổ tức của công ty bất động sản hay tên ít khi mà công ty đã kinh doanh là làm ăn có lãi thì có lợi nhuận họ sẽ chia lại chúng ta những cái cổ tức rất là giá trị mà chương trình NFT này thì cách đây khoảng 2 tháng à, những ờ, lãnh đạo ta Dexter sẽ được phép mua cho đường dưới của mình với cái mỗi cái cái gói là 2 rưỡi euro thì sẽ được tặng 10 NFT thì chương trình nó không còn nữa và hôm nay chúng ta chỉ tham gia sổ số mà mua vé số để hưởng những cái giá trị rất tuyệt vời này dĩ nhiên ạ à, mua vé số thì là may rủi à, với 100.000 vé thì có 7 giải thưởng mà thôi trong một một tuần như vậy trong một tuần và kéo dài từ à, 19 giờ tối uh, ngày thứ năm đến 19 giờ tối ngày thứ sáu thì sẽ công bố à, đấy là giờ Việt Nam nhé còn quốc tế thì Hải không không rành lắm à, đây thì chúng ta sẽ mua à, Hải sẽ nói cụ thể mọi người nắm bắt được cái giá trị tuyệt vời này và chúng ta sẽ tiến hành ạ Hải tiến hành tiến hành mua ạ chúng ta sẽ ấn vào chữ tham gia sổ số nha khi mà mà vào cái giao diện này thì nó có chữ đang sống nghĩa là đang còn bán và nó đang còn hiện tại là 82.083 vé chưa được ừ, người ta mua và có 100.000 vé trong đợt này vậy chúng ta sẽ sẽ ấn vào chữ tham gia sổ số màu à, xanh nước biển nó là một cái, cái khung hình à, à là hình, hình chữ nhật và vâng, chúng ta sẽ ấn vào đây nhé rồi nó sẽ chuyển sang một cái giao diện à sổ số 02 về trước tuần trước thì đã đã bán rồi rất tiếc là mọi người không biết thì hôm nay Hải cũng nghe nhưng mà không kịp hôm nay Hải sẽ hướng dẫn để mọi người cùng mua à, hồi nãy thì ờ. cô cô này cô có 80 cái mục sổ số thì Hải sẽ mua cho cô là 50 à, ở đây thì à, bạn có thể sử dụng tối đa là 80 vé trong sổ số này vì vì cô này có 80 vé thôi và chúng ta sẽ mua cho cô là 50 à, vậy là Hải sẽ mua cho cho 50 vé đếm à, thứ tự dấu cộng nhé chúng ta tích vào dấu cộng bên à, tay phải của cái điện thoại nằm gần dưới cùng rồi Hải sẽ mua 50 vé cho cô ấy và cũng mong rằng là cô sẽ gặp may mắn rồi và với lại chúng ta có 80 vé thì mua 50 còn 30 vé nữa sau khi ta tích vào số 50 vé chúng ta sẽ nhấn enter ngay bây giờ tức là chúng ta ấn để mua cũng là một cái hình lục giác mà màu à, màu xanh à, xanh đen hơi đậm chúng ta sẽ ấn vào đây như vậy khi mà ấn vào đây nó chuyển sang một cái giao diện thứ hai đó là à, vé số sổ số, số 02 à đấy chỗ này 80 trên tức là số tiền chúng ta đang có và vé đã sử dụng là 50 còn lại 30 à, cụ thể như vậy nhé và chúng ta ấn chữ xác nhận xác nhận là mua và chúng ta ấn xác nhận như vậy là thế là chúng ta hoàn tất cái quá trình đặt mua vé dĩ nhiên ạ à, khi đặt mua vé cũng giống như là mua các lô đất chúng ta phải đợi hiện tại thì cái chương trình à, sổ số này do nó rất là hot cho nên là à, rất nhiều người mua cho nên chúng, chúng ta phải chờ đợi như vậy về cơ bản thì Hải đã hoàn thành cái à, hướng dẫn cho các cô chú anh chị mua được cái à, vé số này à, thì à, mỗi cái gói mà chúng tham gia 100 euro sẽ được công ty tặng cho chúng ta là 15 cái cái mục sổ số à, để chúng ta mua đất giống như cô này có 80 chúng ta sẽ à, tính vào đó chúng ta mua ví dụ có 15 thì chỉ mua 15 à, cái vé số mà thôi thì vậy là chúng ta sẽ đợi khi mà nó nó chạy thường thì mới mua bất sản á, thì cái, cái, cái, cái lập trình nó tốt hơn nhiều nó chỉ mua trong vòng vài vài chục giây thôi nhưng mà cái này thì hồi nãy Hải đã thử nghiệm vài lần thì nó tính đến vài chục phút thôi chỉ đến gần một tiếng chúng ta mới mua được thì cơ bản về hướng dẫn thì Hải đã hướng dẫn cụ thể xong rồi thì à, Hải cũng kính chúc cô chú anh chị chúng ta hãy tham gia mua cái, cái sổ số này à, và chúng ta sẽ may mắn trúng thưởng từng đợt của nó ở đây thì à, nó chuyển sang giao diện thứ hai à, như thế này là giao diện của chờ đợi đấy ạ chứ không phải là chúng ta đang mua đâu khi nào mua được nó có một chữ màu xanh lá cây nằm trên gần như đỉnh của điện thoại là sắc xịt hoặc là chữ thành công chúc mừng bạn hiện tại chúng ta chưa mua nên là tạm thời chúng ta cứ chờ đợi nhé thì à, Hải cũng kính chúc cô chú anh chị một buổi tối thật nhiều năng lượng nhiều sức khỏe hạnh phúc và lan tỏa giá trị rất tuyệt vời của Rawan đặc biệt là những đối tác của Rawan chúng ta à, với đối tác Planet ý thì ừ, hiện tại trong khoảng khoảng à, mấy mấy ngày nay nó rất là hot bởi vì chúng ta vừa mua đất chúng ta lại được à, hưởng biết thúc cần và đấy là một giá trị rất tuyệt vời và cơ hội thì sẽ không còn quay lại bởi vì à, trước đây năm 2009 chúng ta biết đến Bitcoin thì cũng không ai chia sẻ hôm nay thì đến với cơ hội à, của hoặc là đến 2015 cơ của Ethereum thì cũng không được ai chia sẻ nhà những cơ hội nó không còn và với cơ hội của bất động sản hành tinh này ít mà chúng ta đang mua vé số ở đây này đó là cơ hội mà cũng sẽ không có cơ hội quay lại nữa đâu và theo như nhiều chuyên gia đánh giá thì nó có thể, thể trở thành sẽ là giá trị tăng trưởng trong vòng 5 năm tới tốt như Ethereum hiện tại hiện tại Ethereum ngày nó mà ra đời năm 2015 á, thì một đô la mua có thể được vài trăm Ethereum ETH ấy, thậm chí là đào miễn phí nhưng hôm nay thì tại ngày hôm nay là ngày 11 thì nó giá khoảng 110 triệu Việt Nam đồng trên một Ethereum và chúng ta hôm nay được mua bất động sản đối tác của Rowan là bất động sản hành tinh Nait thì nó được tặng được công ty bất động sản hành tinh Nait tặng thêm một bit token đó là cái tiền để chúng ta giao dịch mua bán các lô đất trên này tính ra ít này rất là tuyệt vời thì hải cũng chúc các cô chú cô chú anh chị chúng ta à, hãy nắm bắt cơ hội này và đón nhận cơ hội rất tuyệt vời có một không hai đấy ạ à. và đặc biệt với những thành viên à, Grow One chúng ta thì còn được thêm cái chương trình chúng ta được cân hoa hồng nhị phân được à, hưởng à, thu nhập à, thu nhập trên thu nhập là matching bonus đấy và đặc biệt là có được tích lũy điểm để chúng ta lên cấp bậc rất là tuyệt vời một lần nữa hải cũng à, kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe hạnh phúc thành công và lan tỏa giá trị của rau ăn cũng như là chúng ta hãy nắm giữ thật nhiều ờ, cái bất động sản và biết thúc cần đợt này à, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào một buổi khác à, và với cái ờ, chia sẻ của Hải à, sẽ là động lực ờ, các cô chú anh chị đăng ký kênh cũng như là cho những lời bình luận để Hải rút nghiệm và có thể làm tốt hơn trong đợt khác à, Hải xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một cái buổi Zoom à, một cái buổi à, xin lỗi ạ, một cái buổi chia sẻ lần tới à, xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ vâng à, xin chào